Xin kính chào quý bác, anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Anh Sa Trường Gia TV. Hiện tại thì em già đã có mặt tại à, thôn Pó Pỉ A thuộc xã Minh Tổng, huyện Mèo Vạt, tỉnh Hà Giang. Em già vào đây thì có nhận được cái cuộc gọi khẩn cấp từ hàng xóm là ba bố con vợ bỏ đi Trung Quốc được à, 9 năm. Hiện tại không có cái gì để ăn nữa rồi. Thì à, như cái video trước đăng tải lên ấy thì em già và anh Tan có nhận được một cái khoản hỗ trợ từ nhóm Nguyễn Thiện là gửi cho kênh là 1 triệu 700 nghìn đồng thì em giả vào đây có mua một bao gạo là 280 nghìn đồng và mua bánh kẹo cho hai đứa con là 40 nghìn đồng cái số tiền còn lại thì à, anh Giang sẽ để trên đầu video để các bác à, dễ theo dõi cũng như là chi tiết hơn còn à, bây giờ thì xin mời các bác cùng đồng hành với em già đi trao cái phần quà cho ba bố con vừa rồi thì em già cũng quên là cái à, món quà mà 1 triệu 700 nghìn đồng này là cái món quà của Mạnh Thường Quân nhóm Nguyễn Thiện ở bên Canada gửi cho canh để canh đi à, vào gặp những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như là nêu đơn, mồ côi thì em già có thể là trao để kéo đói tạm thờ cái mùa giáp hạt này Điển hình như là gia đình của à, à, ba bố con nhá các bác bởi vì à, ừ, các bác có thể à, xem cái video trước ấy thì ba bố con cũng thật là đáng thương ở trên gác không có cái hàng ngô nào hết các bác ạ và vâng, thì xin mời các bác cùng là em già đồng hành đi à, san sẻ cái phần quà của à, à, mệnh thường quân nhóm nguyễn thiện không biết là gia đình có nhà không ấy bởi em già cũng nhận được cái cuộc gọi khẩn cấp thôi <laughs> bây giờ cũng khá là muộn và tối rồi các bác ạ bây giờ thì em già cũng là sau một hồi cũng vào đến nhà của ba bố con rồi Ui Nhớ cháy lò Đấy tôi à Ờ Tôi à, à. <laughs> một tay lò Tay này à À cái này đèn à. Cái đèn fan Có ừ, phải à. cảnh sát đốt lò Đấy tôi chưa <laughs> Ờ ui Đấy nhớ trẻ em Ờ bằng đồ hay nhá Nó mỏ tao nó chỉ thâu được cuồng rau ờ nó chỉ thâu đây nào, à, ừ. à đang à, đun nước đun nước ấm để à, đi ăn cơm nhưng mà chua mỏ rồi mỏ thì phải tát rồi thôi tát không mẹ cô nào nó ừ, tát thì xuống lộ hơn đi à ờ này, ừ. lúc nãy thì cũng có đi xin được một bát cơm về nấu cho hai cháu bây giờ đang nấu nấu uh, nói chung đun nước ấy đun nước để <laughs> ăn cơm nguội đấy lỗ tại này tại tốt lỏ tại sang tốt là chúng mà tại lỏ ồ cây lỏ cây lỏ nữa ồ đấy sự là hôm nay à, ờ, cũng có một cái đèn gọi là đèn năng lượng ấy. cái đèn năng lượng này là gia đình là hôm nay uh, nó cứ mượn cho nên mượn về uh, mượn hàng xóm về ấy, để uh, thắp sáng cho ba bố con ăn cơm đấy thì uh, mỏ này là tao chàng đây mỏ tao kho gì chứ à mỏ ờ, tao kho mè lọ tao nó chỉ sào à à hôm nay có cơm cơm này các bác đây, đây là cơm mình à, nấu cơm muộn và ta ta sù lọ nhập khẩu do ồ nhập khẩu do lọ tao ngon này ờ à, tức là nó lo nhiều hả ừ, à nhưng con này nhá ừ muội ờ, hầu thì à, xin mẹ mẹ lón đi mẹ ờ nhá dạ. đây có có gạo nhá con nhá ừ là san đi san bên sai lón dạ. này con đi nhỏ ít bóp xu mua xin là cho xin mẹ thế chỉ so nhớ tỷ Canada là bọn này lúc cho thay này giò nhẹ thì chỉ mua mỏ nỏ mà là tiểu là gửi tao à, ít khó nhẹ tua màu nó nếu lỏ bây giờ đấy bóp xu đó này cho chị tu vậy này tắm nó họ ừ. dạ ờ cho xin chỗ phao là thì chính chợ chỉ lo là nhân đậu ừ. Canada là người đó ừ. nó thì thà như thế ừ. thì người nó là xuất sáng nên này nó sáng từ phao thế từ giờ lò xin lo chính chợ lo thế chờ xin chợ thế à cho nên mà mà à chúng tôi tàu về cho tí tu thế à mà nó quên hết tròn tàu nhá con ừ. ừ. này mà người họ chỉ cho ô con này mà giờ cho phao xin lót xin ừ. giỏi nhá đảo Canada nhá ừ gửi tôi tóm để cho gì tốt chứ hả ừ thì là dạng ư khó công đối chứ họ chỉ giờ ừ yếu à ba lần cả tôi tóm để cho gì tốt chứ vâng ờ, thì ờ, thưa các bác là vừa rồi thì ờ, cái lời cảm ơn của anh cơ là cảm ơn các cô các bác ở bên Canada là nhóm Nguyễn Thiện đã gửi một số tiền để à, anh em mua một bao gạo cho ba bố con có cái an kéo đói giáp hạt tạm thời bây giờ đấy thì à, anh không biết nói gì hơn anh gửi lời sóc sát và tận đáy lòng đến cho các cô các bác là cảm ơn rất là nhiều và cũng chúc sức khỏe các bác là có một cái sức khỏe dồi dào và tràn đầy năng lượng khi à, theo dõi kênh và gửi cái phần quà của các ông bác cho gia đình Vâng, thì ở qua đây thì em già cũng xin thay mặt cho gia đình là gửi lời sâu sắc cảm ơn tới tất cả các ông bác bên nhóm Nguyễn Thiện ở bên Canada và em già xin chúc sức khỏe tất cả các ông bác có một cái sức khỏe dồi dào và tràn đầy năng lượng thì em già cũng uh, tranh thủ gửi cái bao gạo cho gia đình thôi bởi vì uh, em già cũng nhận được cái cuộc gọi uh, khẩn cấp ấy, <laughs> thì em tạo cũng cắt tóc là à, lên à, gia đình hiện tại thì gia đình đang nấu cơm ấy thì à, tên nó gà tổ rõ rồi thấy thấy là luôn ừ. ừ. mới tổ ờ uống uống xong thì mà để xong em tao uống xong đâu này có có thử cho tiền ờ, cho thịt à cho tiền trả đây à để trên này nhá ừ. Ờ, em cháo mà cho trẻ hả ừ. ừ đấy thì à, những cái video trước đấy thì em già cũng có chia sẻ cho tất cả các bác cùng mà à, nghe và cùng xem rồi nhưng mà anh em già cũng chưa tìm hiểu sâu vào bên trong là tại sao à, vợ của anh co lại bỏ đi đột ngột khi mà em già cũng chưa biết cái chi tiết và cái nỗi khổ của anh co là như thế nào ấy thì em già à, xin phép là hỏi lại anh co cũng như là hỏi thăm về sức khỏe của hai đứa cháu và tình hình à, 9 năm nuôi à, hai đứa cháu như thế nào có vất vả hay không ấy thì em già xin hỏi à, anh co thế là nghĩa ừ. đi thảo tha là um, nể ti mù buồn đậu nè à vì lý trà um, nể ti họ mù đậu nửa họ cho nên cho tôi ừ, số cho chị nhau chơi là ờ. chỉ nhau chơi là u rồi hơn chỉ bao hơn cái thật chơi là ờ. Ừ mà thấu này chọn tròn này nhẹ rồi thấu tròn nhẹ nhớ chơi anh lịch sử ồ ấy thì uh, thưa các bác là vừa rồi em ra hỏi thì anh cũng bảo là lúc đấy thì anh không có ở nhà còn hai đứa con thì uh, uh, mẹ trong ở nhà ấy anh thì đi làm uh, thêm rồi lúc anh trở về thì đã không thấy vợ đi đâu nữa rồi ấy lúc đó anh bắt đầu đi uh, tìm hỏi hàng xóm thì bảo là cả ngày hàng xóm cũng không biết nhưng mà trước đó là cái gia đình cũng rất là hoàn cảnh còn hoàn cảnh hơn hiện tại bây giờ bởi vì trước đó là không có đất ở phải đi ở nhờ ở ờ, cạnh hà hàng xóm ấy cái mái ấy còn hoàn cảnh hơn bây giờ bây giờ thì à, sau khi mà vợ của anh bỏ đi ấy thì mới uh, mượn nhờ được cái đất này để làm nhà đấy trước đó rất là hoàn cảnh nên vợ mới bỏ đi mà thằng đó muốn gì nè thằng đó cũng nhót chơi tốt tệ đi là ờ thằng ó tụm nhựa cho cái nhân trà ờ bên nội dung một dục cái nhận trà toàn nhân trà ờ gạo tốt tệ đi là ờ ờ mà lấy ó tụm mình nhựa nè nè nè ừ, gà bùa xa trong một cảnh ta thế à cả mà ô chỉ tao giải khai sinh rồi ô chỉ tao giải khai sinh ừ. ra 我那个生活那我那我是到là Ồ. Oh. Đấy thì sau khi vợ mà bỏ đi ấy, anh một mình anh cũng đi làm giấy khai sinh cho hai đứa nhưng mà không được. Đấy bởi vì thiếu vợ mà lúc đó anh lại không à, biết cái gì nữa anh lại không đi gặp uh, thư pháp xá để uh, làm luôn giấy khai sinh để được hai đứa được đi học bởi vì lúc đó đang hoàn cảnh mà anh cũng không biết cái gì ấy so với em già thì à, em già còn à, hơn một chút đó là em già được đi học hành nếu sau này em già có lấy vợ thì cũng sẽ làm khai sinh cho con cái nhưng mà thật sự đối với anh cơ thì à, khác với em già Đấy, hiện tại hai đứa một đứa 11 tuổi còn một đứa thì là à, à Tony chưa chồng á ừ, 9 tuổi rồi vẫn chưa khai sinh các bác ạ thực ra thì à, anh cơ cũng bảo là hai đứa cũng rất là muốn đi học như là các em nhỏ con hàng xóm ấy nhưng mà buồn quá là bố không làm được cái tròn trách nhiệm bố chỉ yêu thương nói chung là đi kiếm à, cơm này đi kiếm thức ăn cho hai đứa nuôi hai đứa con lớn thôi chứ không cho được hai đứa đi học anh cũng rất là buồn các bác ạ Ủa lý lúc là suy tránh là nể tim mù ta ô chả tố từng nhỏ thì lo chơi chơi này nhá ừ. nữa nữa phun nhớ học chơi tù trà nữa nè tù trà nữa nè ờ ở phim mình tôi chỉ là cái mà họ từ nè ờ 我ตัวตัวมีว่าเท่าเนี่ยที่หมูจอตานี่เพิ่งตัวตัวเยอะนะเพิ่งร้อตัวมีเพิ่งหมูเทียหมอเทียเทียร้อร้อตัวเยอะเนาะหมอเทียมันจีเจ้าได้ยกข้างเจ้าตัวหน้าเท่าในเนี่ยมูในเนี่ยเขาหมดปล้อนหรือซื้อเออจ่าชิบุมีเนาะพอเจ้าหมูทอได้ร้อร้อจ้ะมันจีชูมันจีชูว่าไปจีชูตัวหนูกูดีหลาวอ๋อấy thật sự mà lúc mà anh nuôi hai đứa con á thì lúc đấy con à, út thì còn rất là nhỏ mới mới được 4 tháng tuổi thôi ấy. thì à, anh lại lúc đấy anh à, đưa đi bún nhờ ừ, người hàng xóm nhưng mà nhà hàng xóm lại không cho bảo là uh, ừ, bốn không đủ con <laughs> nhà hàng xóm ăn ấy thì sao mà bốn thêm cho đứa bé được thì lúc đấy thì anh mới bắt đầu điệu con đi uh, làm để kiếm uh, tiền về mua sứa cho con nhưng mà vẫn không đủ bây giờ con cũng uh, à, 9 tuổi rồi nhưng mà vẫn cò còi à, các bác ạ đấy, các bác có thể nhìn thấy ấy thì lo là ờ nay chỉ mua ờ, thỏ bỏ để rằng cái nhỏ cái chỉ trẻ a đó o lo lo mua mà mua mà sau sau này chỉ mua chưa sửa mua vô bao nhiêu là mua cho tới một thầy bao nhiêu là ờ à chính ra là nhà anh là trước ông bà là cũng cho đất nương để à, làm ăn cũng như là trồng ngô nhưng mà do là lấy à, mẹ của hai đứa về không có tiền để à, giả có nghĩa là an hỏi cho bên nhà ngoại ấy là bán cả đất nương đi để trả sinh lễ cho bên nhà ngoại hết rồi hiện tại thì không còn một tí đất nào luôn ấy thì những cái này là cái thực tế mà anh à, cơ cũng à, trả lời và cũng nói thật thật lòng Đấy, hiện tại bây giờ thì uh, ni chỉ chui mà không mỏ kìa nó ạ không còn là ừ. cơm nữa à chỉ mua này chỉ mua họ ừ. phải mua rò lạnh nên lạnh trong lò phơi này bé thử xí tốt không ừ, mua rò nấu cỏ chụp bỏ bao luồn gì hết ờ tôi tập tẩy mồm thế rồi vô mọ này 어. 지 그냥 다 해년이 그냥 원이 쇼도 해나라. 오. Đấy thì à, đất nương thì không có quanh Nam anh phải à, nhiều khi anh đi làm thuê thì anh nhờ bà hàng xóm là trong hai đứa hộ cho anh để anh có cơ hội đi làm thêm. Giờ này ở dù gì tâm tổ chết xuống là lo? Tao này. Nên này các ờ. chú mua chết số lo. Chỉ mua hóa gì thôi. Ờ. Ai thì chỉ mua bùa chỉ mua gì mua. Ồ. Đấy, thưa các bác là vật nuôi ờ, cũng không có một con nào kể cả gà Đấy, còn một ừ, hôm trước thì vào còn một con chó bé tí ở trong nhà thôi chứ mà tú tú nhỏ đây nhỏ đây tôi mà thế chua chạy tôi nhỏ nhỏ đây nè ừ. còn mỗi một con chó và vâng. một cái dù bùa nhu ăn thì chỉ mua thỏ ít gì thỏ nhiệt tim một tà chỉ mua kìa chỉ mua kìa tao Ồ, ấy thưa các bác là cái đầu tiên mà em thả hỏi ấy thì à, bảo là tại sao chị lại à, bỏ đi mà không một lời từ biệt thì à, anh cũng có nói là cái nỗi khổ của anh là trước bố mẹ để lại đất nhưng mà đã đi ăn hỏi hết rồi không có đất để làm nhà thứ nhất là không có đất để làm nhà hai nữa là không có đất để trồng trọt để nuôi gia đình ấy vợ của anh mới bỏ đi còn là hai đứa con là rất là muốn đi học hành như là con hàng xóm khác tuy nhiên anh uh, cơ thì cũng không uh, làm được khai sinh cho hai đứa Đấy, cái này thì em giả sẽ uh, uh, trực tiếp là sẽ hỏi uh, trưởng thôn và bí thư tri bộ ở trong này nếu mà làm được tạo cơ hội cho hai đứa đi học thì càng tốt còn không bởi vì bây giờ hai đứa là cũng quá tuổi dưới các bác là đứa đứa nhỏ là đã 9 tuổi rồi anh cả đã 11 tuổi rồi không biết là có được đi học không thì cái này em già sẽ trao đổi trực trao đổi trực tiếp và cái đấy là cũng là cái mong muốn của hai đứa là mong muốn có muốn đi học đất trồng trọt thì không có một tí nào luôn đấy cái video trước và vừa rồi em già hỏi bảo là sao không à, làm nhờ của các cô bác hàng xóm là mượn đất người ta trồng một vụn một rồi thì mình có thể là trồng cái vụn hai tuy nhiên là anh bảo là không có con vật nuôi nào ấy là cũng có phân chuồng để đi trồng ngô đấy hàng xóm thì cũng à, rất là nhiệt tình đồng ý là cho à, trồng nhờ vào nương vụ hai tuy nhiên cũng có phân mà đi mua phân đại ở trong chợ thì bây giờ cũng đắt đỏ một bao hơn một triệu <laughs> là anh à, cơ cũng không có khả năng để đi làm anh chỉ đi chặt củi để bán tuy nhiên mà anh đi chặt củ để bán thì nhiều người như là cái video em già chia sẻ nhiều người thương thì à, còn mua hộ nhiều người không thương thì à, anh và cũng không à, <laughs> bán được để về nuôi ra nuôi nuôi hai đứa con Oli tí ừ. là Oli à lý áo múa giờ thì áo múa họ lừa là từ từ áo múa đó thì mình nhớ nó mà nó ôn ừ, mà mà ôn nữa hai tụi này bao mỏ rồi người ôm mỏm đây là mỏm mỏ cái đầu mà ôm ôm mù cái đầu tê là ôm quá thì tê là mà người vấn đề người nữa Ồ, ừ. à dạ, thưa các bạn là cái à, em à, con trai này thì lúc lúc mà bây giờ cũng à, 11 tuổi rồi nhưng mà có còi em đã tưởng là không biết nấu cơm hóa ra là lúc mà bố vắng nhà bố đi làm gì thì à, bé cũng à, tự nấu nướng tự nấu cháo ăn đấy các bác ạ đấy ó oh, khi uống uống khi đó này có tụi mình nhủa có nhỏ chế chỉ cho xe nên lúc chẳng gánh sẽ chỉ chỉ gì chỉ chỉ sau tao tả họ chế thế rộng gần mấy yếu gần tao lo tao chỉ lo là mà thằng ta nữa họ ít trả cái bảo hiểm nhá họ dạ. ừ đấy cố gắng quán chi giò nhá hả ừ. chi giò ấy vừa rồi thì em già cũng à, bảo à, à, anh cơ là nếu mà để cho hai đứa ở nhà thì rất là nguy hiểm ấy thật sự là cái nhà thì cỏ làm bạc cỏ danh mà nhớ đâu em già chỉ bảo là nhớ đâu thôi nếu hai đứa mà không biết hai đứa đun lửa to thì à, đây các bác có thể nhìn xem ở trong này là có cái giường rất là gần và ở trên à, à, cái cái cái, cái à, gáp này toàn bàn là cái với lại mấy chỉ sót cho tá nhiều tá này nè, ừ, trò chơi chén thì rất là bẩn ấy phải dọn dọn dẹp dọn ừ, vệ sinh sạch sẽ nhá ừ. lúc chị tránh thì là ý hay là ờ, đun bếp ở trong nhà quá khó ấy đấy. nhất là u cái giường thì ờ, không đâu ở đâu nhớ đâu mà uh, trả tiền cơ chỉ tạo cho bé này ừ. ờ nhá hả ừ. ừ. đấy trẻ nhỏ thì à, ờ, ở dòng hải thì chuồng cá tiểu nhỏ thật sự thưa các bác bây giờ hơi tối hơi tối ở trên này toàn lán xanh mà hai đứa ở nhà tự đun nấu như thế là rất là nguy hiểm đối với em già suy nghĩ em già đi à, vào nhà nào cũng vậy em già phải à, khuyên bảo là những cái hộ gia đình mà có con nhỏ như là hai đứa này tự nấu nướng khi mà bố bán nhà thì cũng à, nên cẩn thận còn nhà cửa thì à, bố có thể là dọn dẹp đấy và trước khi bố đi thì ý là thảo ó như mù lọ mà ó hơi hài ó từ mình nhỏ nhỏ thì ừ, chỉ li mà mù um, cây là thế ó ở mỏ thì ó mù ít ta số ít ta số là đi ừ. một buổi một buổi thôi chứ đừng đi cả ngày hai đứa lại tự nấu nướng ăn nhớ đâu mà không chín thì rất là ảnh hưởng đến sức khỏe và không đủ dinh dưỡng đấy anh hiểu không? Ờ, bảo bảo, nghĩa là o ở mùng gạo uống gạo ít chả chỉ xe là chỉ phụng cú nhé thế này đấy nhớ đó mà nấu nấu không chín chai cơm cơm trái cơm ờ, hỏng thì vẫn ăn thì lúc đấy ờ, đau bụng các kiểu giờ thì ờ, lửa nóng ở nhiều mùa chỉ thế là lìa mùa uống công mình chỉ thế lọ ở nhiều khi ngỡ tụi mình nhiều à chỉ phút tao tao lọ thế giờ thì uống mỏ uống mỏ nên mà u họ chẳng chỉ tao thì họ chỉ bua mùa rò trên đồng cá tụi nhỏ nhỏ ta sẽ chú chú gì tao tại tê chú gì nếu chơi chẳng đánh sư thì dù giống mùa mà dù chế chế đồ đài trên cá tụi nhỏ nhỏ thì lý thế thì hồ xe này tí thì chỉ mua mua chiếc xanh chỉ mua món tay này đấy oh no no ừ bao đấy thì à, vừa rồi em già cũng dặn cho anh cơ anh co là ở nhà nếu mà có đi làm ấy thì à, nhớ dặn cho hai đứa là thứ nhất là không được đun củi bừa bãi nhớ đâu trái nhà là như cái này là ở trên vùng cao này là xảy ra rất là nhiều rồi đấy nhiều trẻ con là không biết cái gì xong rồi cứ à, có bao nhiêu củi thì cứ đun hết và em già cũng bảo à, anh co là à, trước khi đi và khi trở về hãy dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ để thoáng mát cho hai đứa ở nhà bởi vì hai đứa thật sự là không được đi học như mọi người nhưng mà cũng phải có một cái không gian là sạch sẽ và giữ gìn vệ sinh đấy thảo mù quá chỉ lò má on ruộng có từ mình nhỏ thia thia hù xì nhá hả ừ đấy cũng phải tắm rửa cho hai đứa nếp bố mà khăn nhận hai tê con nhỏ tí mua cái con như bé con này để học bố thì ra rồi ờ uối rồi nó mà ấy thông của uối rồi nó ờ chúng mới đây học chúng mới đây Vâng ấy thì uh, anh con thì cũng bảo là ở trong này thì rất là hiến nước phải lấy nước xa xa tích bên kia về mỗi buổi sáng là anh và à, anh co phải à, đi lấy một can về một can 18 lít ấy cái can 18 lít về cho hai đứa để ở nhà có cái để à, nấu nướng còn là quần áo hai đứa thì không có mỗi người có một bộ ít tụi mi che ót che à tụi mi che chứ à ít tụi mi che xịt ừ. ừ. ờ đấy có mỗi uh, ờ, ái bộ đẻ à, thai phiên mạt thật sự rất là khổ quá nhá xì xì gió nhá hả cố gắng ừ. cố gắng nuôi hai đứa hồi thì lắm nè giờ thế nè bơi mà bơi thì à cứ cứ nặng nè à? ồ bơi ta lỏng. à thế là ba bố con ngủ trong này nhớ nè mua dòng cái tí nè mua có bả chứ nào có bả chứ mà xô xô lồ xô thì có bả nào ai à không có cái màn nào đấy khi mà có muối ấy, thì ba bố con đắt chan nhưng mà thật sự là rất là nóng thưa các bác ạ đấy thì anh um, con là cũng bảo là lúc mà có muối là phải đắp chan nhưng mà thật sự mà nhớ so sòn thôi so sòn thôi nên bé tủ tiền ba bố con mà ngồi trên trong một cái giường không có màn đấy mẹ nhá thọ từ dù nhóm mà on nó lò thế dù thế trên thế nhá họ bát gì thế nhá nhớ cho một khi tao rồi hứa ông ta ông phải khi đó nhá khi tao thiết chế này số không chào này ờ. tu va chế này ờ, ờ. tên một cái ta số chỉ nhỏ mà đúng rồi mà anh ờ, em mà chỉ chỉ bao quá chỉ là một xí sự ờ đấy thì à um, em già cũng dạng con bảo là thôi con cũng hơi lớn lớn rồi ấy thì à, hộ bố uh, dọn dẹp về nhà có lẽ là gia đình cũng đói rồi ấy, thì em Tà cũng tranh thủ mà vào đây cho cái phần quà của quý bác thôi ấy. ở trên nhà thì còn mẹ già nữa à, chưa bố trí được ở trên nhà thì em già cũng xin à, kết thúc cái video tại đây à, nếu mà các bác nào mà thấy bổ ích và hay thì hãy like cho em già một like và đăng ký kênh cho em già để em già đi à, sau hơn xa hơn vào những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như là bà bố con vâng bây giờ Em Thà xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bác và anh chị ở những cái video tiếp theo ạ. Xin chào.